Chào các bạn Thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu mặt của chú thỏ dùng để trang trí cho sản phẩm của mình như thế này ha Ở đây mình sử dụng sợi len miêu cô tông và dùng kim 3.0mm để móc hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng nhiều loại len khác nhau để móc cho sản phẩm của mình cũng được nha Đầu tiên ta sẽ tạo một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn từ đây móc lên hai mũi móc xích ta sẽ móc lên hai mũi móc xích sau đó móc vào vòng tròn mình vừa tạo 12 mũi kép đơn liên tiếp với nhau ha vào cái vòng tròn ta vừa tạo này nè kép đơn thứ nhất tiếp tục mũi kép đơn thứ hai mũi kép đơn thứ ba mũi kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn 11 và tiếp tục kép đơn thứ 12 Sau khi đã có được 12 mũi kép đơn vào cái vòng tròn ta vừa tạo đầu tiên rồi thì để kết thúc cái vòng móc này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên nè móc vào đây cho mình một mũi dời ha gây nên hai xích nắm sợi len ngắn phía sau guốc thật mạnh vào cho vòng tròn của mình nó nhỏ lại nè ta hình thành được cái vòng tròn nhỏ đầu tiên bên trong để cho cái vòng tròn này nó có cái độ to ra thì vòng móc tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau ha ta sẽ có 12 chân móc của 12 mũi kép đơn phía dưới á, thì mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc chân đầu tiên là chân ta vừa móc mũi dời móc vào đó hai mũi kép đơn kép đơn thứ nhất tiếp tục kép đơn thứ hai tương tự chân móc kế bên là chân thứ hai cũng móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc một và hai tiếp tục chân thứ ba cũng vậy ha hai mũi kép đơn nè từ đây làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại nha mỗi chân móc ta sẽ có hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi đã móc được hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì lúc này cái vòng móc của mình nó sẽ có cái số mũi móc gấp đôi so với vòng tròn thứ nhất và vòng tròn của mình nó cũng có cái độ to ra rồi nè thì kết thúc cái vòng móc này cũng tương tự đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên móc vào đó một mũi dời sau đó gây nên một xích thì mình sẽ dừng lại cái độ to của họa tiết mình ở hai vòng móc như thế này bây giờ mình sẽ tiến hành thêm cái phần tay ở bên trên ha ở đây cái phần tay mình sẽ sử dụng màu khác để cho phần tay mình nó có điểm nhấn hơn nè mình sẽ sử dụng màu hồng từ cái sợi len màu hồng này các bạn chừa cho mình một đoạn len dài dài vừa phải thôi ha sau đó mình đưa ra phía sau mũi móc ở cái chân móc mà mình kết thúc mũi dời của cái vòng móc thứ hai ở phần màu trắng á đâm kim cho mình vào chân móc ta kết thúc đó là cái chân mình vừa móc mũi dời ha đâm kim vào đó nè sau đó kéo cái sợi len màu hồng đưa cái sợi len này ra phía sau và kéo qua chân móc từ đây móc lên 4 mũi móc xích thì 4 mũi móc xích này nó sẽ là độ dài của phần tay nè 3 và 4 khi đã có được 4 mũi móc xích như thế này rồi thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích sau đó móc vào 4 chân móc mà mình vừa tạo ở đây mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và lưu ý khi móc các bạn sẽ giấu cho mình luôn cái sợi len thừa mà mình chừa ra ban đầu á đây ta móc giấu vào trong mũi móc luôn để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều ha móc đơn thứ nhất cho chân thứ nhất nè tiếp tục mũi móc đơn thứ hai cho chân móc thứ hai mũi móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba và mũi móc đơn thứ tư cho chân móc cuối cùng khi đã có được 4 mũi móc đơn vào 4 chân móc rồi ha thì để kết thúc cái phần tay này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc kế bên cái chân mà mình vừa móc mũi dời á là cái chân kế bên này nè đâm kim vào đây và móc một mũi dời được mũi dời rồi các bạn tiến hành kéo dài sợi len ra sau đó mình sẽ cắt len thì cái sợi len thừa của mình nó đang nằm ở mặt phải nè ta sẽ dùng kim đâm kim từ trong ra ngoài từ dưới lên trên á và cái chân móc mình vừa móc mũi dời sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau sợi len thừa của mình nó đã nằm ở phía sau rồi nè lát nữa mình sẽ móc giấu vào trong mũi móc luôn ha ta hoàn tất được cái phần tay đầu tiên nè cắt cho mình sợi len thừa này đi ha thì cái phần tay đầu tiên của mình hoàn tất bên trong rồi nè cái sợi len thừa này lát nữa mình sẽ móc dấu vào trong mũi móc ở cái phần màu trắng bên ngoài nha bây giờ mình sẽ tiếp tục tạo một phần tay còn lại thì từ cái chân móc mà ta kết thúc mũi dời của cái phần tay đầu tiên các bạn sẽ đếm ngược ra cho mình nè ta sẽ đếm ngược ra 5 mũi móc 2 3 4 và 5 nè sau đó mình sẽ đâm kim vào chân móc thứ năm tức là khoảng cách của hai tay mình nó sẽ cách nhau là bốn chân móc các bạn cũng đưa cho mình sợi len màu hồng ra phía sau và móc một phần tay tương tự như phần tay mình vừa móc kéo len nè móc lên bốn mũi móc xích khi có được bốn mũi móc xích rồi tương tự móc lên thêm một mũi móc xích và móc vào bốn chân mỗi chân là một mũi móc đơn và lưu ý khi móc các cái mũi móc đơn cũng giấu cho mình sợi len thừa ở phía sau ha ta cũng móc dấu sợi len thừa ra phía sau nè móc luôn vào trong mũi móc để cắt len không phải dấu len nhiều chân thứ nhất một mũi móc đơn nè tiếp tục chân móc thứ hai chân thứ ba và mũi móc đơn thứ tư cho chân móc cuối cùng khi có được bốn mũi móc đơn tiếp tục kết thúc cái phần tay này cũng đâm kim vào chân kế bên và móc một mũi dời kéo sợi lên và cắt len dùng kim đâm từ dưới lên trên vào chân ta vừa móc mũi dời sau đó kéo sợi lên thừa ra phía sau cắt cái sợi len ban đầu nè siết chặt sợi len và cắt sợi len ban đầu là sợi len thừa ban đầu ha còn cái sợi len còn lại mình sẽ sử dụng để móc luôn vào trong mũi móc ở phần viền như vậy là mình đã có được hai cái trồng tay bên trong ha thì ở đây các bạn để ý cho mình hai cái trồng tay khi mình móc như thế này nó sẽ có cái độ dĩnh ra bên ngoài nè để cho cái phần tay mình nó được thẳng lên á thì bây giờ mình sẽ viền cái viền màu trắng giúp cho cái phần tay của mình nó được thẳng lên ha các bạn sẽ sử dụng cho mình cái nút mà mình kết thúc ở cái phần màu trắng sau đó mình sẽ luồn kim vào cái nút đó và mình bắt đầu móc từ cái điểm này mũi móc đầu tiên các bạn sẽ đâm kim cho mình vào luôn chân móc ta móc mũi dời của cái vòng đó móc vào một mũi móc đơn nè khi được mũi móc đơn vào cái chân móc đó rồi thì tiến hành di chuyển kim đến bốn chân móc của cái phần màu hồng này mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc đây móc đơn thứ nhất cho chân móc thứ nhất tiếp tục mũi móc đơn thứ hai cho chân móc thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư cho chân móc cuối cùng thì như vậy là lúc này ở cái cạnh này mình sẽ có được 5 mũi móc đơn đây ta sẽ có 5 mũi móc đơn như thế này ha thêm một mũi ở đây nè và để tiếp tục bo cong cho phần tay của mình nó có cái độ nhọn á thì chân móc kế tiếp các bạn sẽ để ý cho mình là cái chân móc của cái mũi móc xích mà mình gây nên để móc cái mũi móc đơn tiếp theo á thì ta sẽ đâm kim vào cái chân móc xích đó và móc cho mình vào đó một mũi móc đơn khi được mũi móc đơn rồi thì móc tiếp lên một mũi móc xích và cũng móc vào chân móc đó một mũi móc đơn nữa tức là cái chân móc này mình sẽ có hai mũi móc đơn và nó sẽ cách nhau là một mũi móc xích ha tiếp tục di chuyển kim đến bốn chân móc còn lại mỗi chân các bạn sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc đây là bốn cái chân móc này nè mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn lưu ý khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa nè sợi len thừa mà mình chừa ra ban nãy á của cái phần kết thúc màu hồng á các bạn cũng móc giấu vào trong mũi móc móc đơn thứ nhất nè tiếp tục mũi móc đơn thứ hai mũi móc đơn thứ ba và mũi móc đơn thứ tư cho chân móc cuối cùng khi kết thúc được cái phần viền của tay đầu tiên để kết thúc cái điểm này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc mà mình kết thúc của cái phần màu hồng đây là cái chân này ha móc vào đó cho mình một mũi dời như vậy là mình vừa tạo được cái phần tay đầu tiên ha nó sẽ giúp cho cái phần tay mình nó thẳng lên nè để tiếp tục di chuyển kim đến cái phần tay tiếp theo thì các bạn sẽ dời cho mình vào các cái chân móc liên tiếp ở đây nè tức là mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi dời đây mũi dời tiếp theo cho chân móc kế bên nè mũi dời thứ hai nè tiếp tục mũi dời thứ ba mũi dời thứ tư cho chân móc thứ tư và mũi dời thứ năm cho chân móc cuối cùng là cái chân móc mà mình bắt đầu móc của cái sợi màu hồng này luôn nè cũng đâm kim cho mình vào đó và móc một mũi dời từ đây ta sẽ tiếp tục móc cái phần tay còn lại cái phần viền tay còn lại ha và lưu ý ở đây mình sẽ móc ngược lại cái phần viền so với phần tay này tức là các bạn sẽ móc cho mình vào bốn chân móc của cái cạnh màu hồng bên trên mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc gây nên một mũi móc xích nè sau đó tiếp tục móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn mũi thứ hai một mũi móc đơn chân móc kế bên là chân thứ ba một mũi móc đơn tiếp tục chân móc thứ tư một mũi móc đơn khi được bốn mũi móc đơn rồi thì cái chân móc xích mà mình gây nên của cái phần màu hồng móc vào đó một mũi móc đơn lên một xích và tiếp tục mũi móc đơn tiếp theo nữa để tạo cái độ nhọn cho phần tay ha bốn chân móc còn lại ở đây mỗi chân móc sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc móc đơn thứ nhất cho chân móc thứ nhất nè tiếp tục mũi móc đơn thứ hai cho chân móc thứ hai mũi móc đơn thứ ba mũi móc đơn thứ tư cho chân móc cuối cùng trái ngược với cái phần tay mà mình tạo đầu tiên á cạnh bên này nè cạnh đầu tiên mình móc 5 mũi thì cái cạnh kết thúc ở bên này các bạn cũng móc cho mình 5 mũi tức là ta sẽ đâm kim vào chân mình móc mũi dời của phần màu hồng móc vào một mũi móc đơn sau đó tiếp tục móc vào đó thêm một mũi dời nữa kéo và cắt len cũng dùng kim đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc mình vừa móc mũi dời kéo sợi len ra phía sau và tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc ha thì mình sẽ hoàn tất được cái form của mặt thỏ như thế này và sau khi đã hoàn tất được cái form của mặt thỏ như thế này thì các bạn tiến hành trang trí cho mình nè ở phía sau khi ta móc các cái mũi móc giấu vào trong mũi móc các cái sợi len thừa nè thì cái phần mặt sau của mình nó sẽ được hoàn chỉnh hơn ha còn một sợi len thừa cuối cùng thì các bạn cũng giấu cho mình vào trong mũi móc tùy vào sở thích của mỗi người ha các bạn có thể sử dụng keo nến đính cho mình hai hạt cườm để tạo mắt cho thỏ phần môi thì sử dụng cho mình một đoạn len màu hồng để mình luồn vào sau đó cột ra phía sau để mình tạo phần môi và có thể dùng màu son để mình đánh cho hai má của thỏ thêm hồng hơn ha thì cái mặt này các bạn có thể trang trí lên giày len hoặc là áo len hoặc là những sản phẩm handmade cho sản phẩm của mình thêm xinh xắn hơn nha chúc các bạn thành công